Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh à, kèo bóng VIP của mình thì à, bây giờ mình sẽ vào nhận định thêm cho anh em cái trận cuộc à, lượt thứ ba của bảng A à, SEA Games 32 nha anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em là hai trận hai trận của bảng B thằng um, uh, SEA Games 32 và lượt thứ hai nha anh em đó là trận của thằng Việt Nam và Singapore nè thì cái trận này mình cho anh em nằm Việt Nam và nằm tài và nằm Việt Nam hiệp 1 thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo uh, trận Việt Nam ngày hôm qua và cái mã kèo Malai thì mình cho anh em nằm thêm thằng Malai và nằm tài và nằm thêm thằng Malai hiệp 1 thì uh, mới vừa ra sân tầm uh, chừng 10 phút thôi là Malai đã có bàn thắng 1-0 rồi nha anh em thì trong cái trận này mình dự đoán Malai sẽ ăn với cái tỷ số là 3-0 thì rất là sáng cửa để anh em nằm cái mã kèo Malai thì anh em em đang có tương lai là anh em húp full kèo rồi nha thì mà giống như trên những video mà mình nhận định cho tất cả anh em thì mình cho anh em rất là nhiều cái mã kèo trong cái trận Malai để anh em có thể đầu tư thì anh em biết rồi anh những cái mã kèo này giống như Đông Nam Á này nó chấp kèo cực kỳ cao nhưng mà anh em nên biết cái cách nào anh em đầu tư để anh em dễ thắng kèo và cái tỷ lệ anh em thua nó thấp hơn đó thì anh em chơi ngoài qua thầu qua cò giống như cái trận này có thể là anh em chơi ngoài qua thầu qua cò thì chắc có thể làm trận Malai này là thằng thầu thằng cò nó đưa cho anh em với cái mã kèo là thằng Malai thằng à, thằng Malai chấp hai trái luôn không chừng thì trong trang mình chỉ có 1,1.5 thôi thì bởi vì mình chơi trang mình tiện tiện hơn anh em rất là nhiều khi anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò đó bởi giờ mình khuyên anh em vào đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi một cách hiệu quả nhất thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Indonesia và thằng Myanmar thì anh em thấy trong cái bảng A này gồm tới lượt thứ thứ hai nha anh em hai thằng này là lượt thứ hai thì trong khi đó lượt thứ hai của thằng um, Campuchia là nó để quà với cái thằng um, Philippines nha anh em để quà với Philippines với cái tỷ số là một đều ở trong ngày hôm qua thì cái trận này Indo thì đang có một cái cơ hội để có thể vươn vị vị trí đầu bảng nhưng mà trong cái bảng này hồi lúc năm 2019 á, là thằng Myanmar đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong cái năm 2019 thì Myanmar nếu cái bảng giống như vậy thì Myanmar đứng vị trí đầu bảng thì vẫn đang là cái cơ hội tốt cho Myanmar để Myanmar vươn lên vị trí đầu bảng thì liệu cái lịch sử năm đó có là lặp lại trong cái bảng đấu này hay không nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội cho anh em xem hai này gặp nhau vào lúc 16 giờ ngày mai nha anh em 16 giờ chiều ngày mai thì anh em thấy bên phía Indo á thì nếu tính theo 10 trận gần nhất thì Indo nó đã thua 4 trận và thắng 6 trận trận đấu gần nhất mà trên mùa giải SEA Games 32 thì Indo mới vừa thắng thằng Philippines trong cái trận đầu tiên là với tỷ số là 3-0 nè trước đó thì để thua Việt Nam mùa giải trước á, thì để thua Việt Nam với cái tỷ số là 3-0 và thắng Myanmar với tỷ số là 4-2 nè đó anh em thấy chưa thắng Myanmar 4-2 và thua thằng ăn thằng Lào 4-0 ăn thằng ờ, Brunei 8-0 còn trong khi đó Myanmar thì anh em thấy Myanmar trong cái um, mùa giải này á, thì Myanmar vừa gặp thằng Đông Timor với um, cái trận mà vòng lượt thứ nhất của ờ, vòng bảng A nha anh em thì anh em thấy thằng Myanmar có ăn thằng Đông Timor với tỷ số là 1-0 nè. Trước đó trên uh, cái trận mà vào vòng mùa mùa giải 2019 á, thì Myanmar có thắng thằng Philippines ở à, thằng Campuchia với cái tỷ số là 4-2 nè và để thua thằng Indo Indo trong cái trận bán kết nha anh em đó thì anh em cũng thấy đó thì anh em thấy à, bên cái phong độ mà mùa giải 2019 của thằng Myanmar trong cái bảng đấu đó năm đó thì cái bảng đấu 2019 thì sẽ không có thằng uh, Indo nhưng mà có thằng Malai mạnh hơn thằng Indo còn nhiều hơn nữa thì nhưng mà thằng Myanmar vẫn đứng cái vị trí đầu bảng nha anh em vẫn đứng cái vị trí đầu bảng xếp hạng để có thể có một cái phong thành tích rất là tốt thì ờ, trận này ờ, Indo nó gặp Malai để quyết đấu cái vị trí đầu bảng trong cái bảng A này thì bảng A này được đánh giá là Myanmar và thằng ờ, um, Indo và thằng Campuchia là được ba đội bóng sáng giá nhất để có thể um, giành hai vị trí đầu bảng đó trong khi đó thằng In thằng Campuchia vừa để hòa trận rồi thì lợi thế cho hai thằng này gặp nhau để có thể tranh vị trí đầu bảng đó, thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu của hai này trong ba trận gần nhất á, thì đã một trận hòa nha anh em một trận hòa vào lúc 2019 nè và cái trận bán kết thì thằng uh, Myanmar có để thua thằng uh, uh, Indo với tỷ số là 4-2 đây anh em thấy còn trước đó nữa thì thằng ờ, Indo có thắng thằng Myanmar vào lúc 2017 với tỷ số là 3-1. Thì mình sẽ tiến vào phần trận 4-2 cho anh em xem. Thì đây, đây là cái lịch sử trong cái trận đấu mà à, bán kết 2019 thì thằng à, Indonesia à, có ăn nhưng mà anh em thấy Indo vào cái tới cái hiệp phụ Indo mới ăn với cái tỷ số là 4-2 nha anh em. Còn trong khi đó 90 phút thì hai thằng này dẫn hòa với cái tỷ số là hai đều nha anh em. Đó, thì anh em có thể thấy trong cái trận đó với tỷ số là hai đều thì cái trận này anh em vẫn nằm vẫn nằm thằng Myanmar cho mình trong cái trận đấu này. Thì Myanmar sẽ có một cái cơ hội để lập lại cái lịch sử năm xưa để dẫn vững cái vị trí đầu bảng nha anh em. Đó, thì anh em phải nên biết cái vấn đề này. Đó. Thì mình sẽ tiến vào cái phần à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em để anh em xem luôn đây thì à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á là hiện tại là thằng Indonesia là đội chủ nhà đang chấp với cái mã kèo là 1.5 và tài xỉu là 2.75 thì trong cái trận này mình phiên anh em nên nằm cái mã kèo là à, Myanmar được chấp 1.5 nha anh em Myanmar được chấp 1.5 thì hiện tại có cái kèo Myanmar được chấp 1,75 nữa anh em nên vào cái mã kèo Myanmar thì trong cái trận này nếu mình dự đoán Indo có thể ăn thì ăn với cái tỷ số tầm từ cách biệt từ 21 đến 32 hoặc là có thể là hai đều hoặc không đều luôn anh em. Thì à, bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đầu tư vào cái mã kèo thằng Myanmar trong cái trận đấu này. Thì đó là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận đấu này cho tất cả anh em và anh em nằm thêm một cái mã kèo tài nữa. Thì nếu mà Indo nó có ăn với cái tỷ số là 21 nè hoặc là 30 hoặc là 41 gì đó thì anh em vẫn húp đưa được cái mã kèo tài nhưng mà quan trọng là cái thằng Myanmar mà cái đội là có thể ghi bàn được á, ghi bàn được thì anh em còn khỏe dữ nữa là anh em chỉ cần chờ là húp hai mã kèo là dưới và tài thôi đó thì à, trong cái video này á, mình sẽ không chốt kèo lên cho anh em luôn mình chỉ nhận định sơ qua trận đấu cho anh em để anh em nào mà muốn nhận kèo thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn chứ mình sẽ không cho kèo trận này trên video cho tất cả anh em đó thì anh em nào mà muốn chơi được những cái mã kèo này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình để mình đưa anh em vào nhóm lúc mà mình cập nhật kèo lên anh em sẽ là người nhận được cái mã kèo sớm nhất của mình đó để cho anh em có một cái mã kèo chính xác hơn chứ mình nhận định trên video mình cho kèo trước anh em á nhiều khi cái tỷ lệ kèo không chính xác lại anh em lại đánh mất công thiệt cho anh em bởi vậy mình khuyên anh em nên vào nhóm của mình đăng ký trang để anh em có thể đầu tư được những cái mã kèo này nó dễ hơn thì anh em nào mà muốn nhận được cái mã kèo này á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng vip 09 của mình để mình đưa anh em vào nhóm để nhận kèo luôn nha thì à, đến đây mình sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau